Ok, nói chung thì cứ mỗi ngày một video Và hôm nay thì Khải sẽ tiếp tục soi xét đồ của cao thủ Tống Kim Đó là Nomad, à, ờ, Hôm nay thì được top 7 61k điểm và 213 mạng 47 nửa bật sơ Và tử vong 28 lần, liên chạm 27 Hôm nay thì Khải top 2, Khải chuyển con đồng đao nha anh em Đây anh em ơi Đợi Khải 3 phút à, Tiếp tục thì đây anh em ơi Thằng em này như là nghe mới kiếm nha anh em Hiện tại đang sử dụng một cái kiếm uh, tóc 30 à nó có tóc không này hai không nói mà sát thương 43 một kiếm sát thương 43 khá là ok sát thương cao giải truyền kháng cả 16 rồi giải truyền này nô một nếu mà sẽ truyền này là truyền nữ nô một anh em không tất cả 16 hợp thổ một cái áo 25 40 40 một cái nón khăn lôi 27 nón khăn lôi 27 anh này nghe mươi nha mọi người đang thì đi đường ờ, áo thổ và giải truyền thổ giải truyền nô một anh em truyền nữ này bao tay khăn lôi 30 đai lưng phòng thủ 19 làm chậm 20 Giày khẳng lôi 23 Tóc 40 Và được 4 bóng tím rồi nè 4 bóng tím Bao tay Áo Đai lưng Và giày Nhẫn thì đang nhận khẳng lôi 30 Quá đẹp nhận khẳng lôi làm chậm 40 Và ngọc bội khẳng lôi 25 Và hiện tại đang có mình một kỹ năng vốn có từ uh, phi phong và kèm theo một phi uh, kỹ năng vốn có từ uh, nhất kỳ nữa thì đợt này đang có hai kỹ năng vốn có nha mọi người và sử dụng một con phi vân đợt này đang có hai kỹ năng vốn có nha nè hai kỹ năng vốn có Trời ơi, nghe à, ngà mấy kiếm này chém khỏi hiệp bàn rồi nè. Phi phong rồi nhắc kỹ nữa, hai kỹ năng nha mọi người. Thì uh, sơ qua cho anh em thấy thì con ngựa này thì à, ở server này khoảng tầm 3 triệu rưỡi. Cho anh em xem thử set đồ này bao nhiêu. Người này 3 triệu rưỡi. Giá tiền này uh, đẹp nhất trong set đồ giá tiền này khoảng 2 triệu. Đó, à, 3 triệu rưỡi 2 triệu, khoảng 5 triệu rưỡi rồi. Bao tay. Đai, đai này ép xịt này quá tiếc nữa mày. Đai này chắc cũng phải hơn một hơn một triệu ấy. Nè, 6 triệu rưỡi. Áo này cũng vài trăm áo này khoảng tầm uh, ờ, 500k đi 7 triệu giày này chắc cũng vài ờ, hai uh, ba kim dưới bao tay này cũng khá là rẻ thôi ép dòng này quá rẻ thôi nói chung này tổng hết set đồ này cái mặt nhận cũng khá đẹp nè nhận không lo 30 những này thì mua khoảng tầm uh, ờ, 500 đến uh, mua khoảng uh, 700k 10 kim không 700k những 500 này vài kim thì khá là rẻ trong tổng set đồ này thì trên dưới thì đẹp thì được gia truyền nè rồi nhận khăn lôi này, rồi áo tím này, giày tím này, đai chung là set đồ này chi phí thì ờ, khả thấy thì nó khoảng tầm khoảng ờ, bảy triệu rưỡi quay đầu nha em cả ngựa cả đồ hết luôn nha anh em anh này nghe mới kiếm nha mọi người đó nói chung là lượng khăn loại này khá là đẹp thì đang có mình 65 chậm 65 chậm đa lưng xịt nè 65 chậm mà kèm nghe mươi thì có thể đạt mốc 80 làm chậm là bình thường nha anh em rồi anh em xem video này đừng quên cho nó mod một like chia sẻ ủng hộ cũng như là video khả một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em ơi anh em thích cầu thủ nào cứ comment nha